giám đốc, chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần Tuấn 123. Xin mời ông Thịnh Duy Khiêm, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ Đoàn Hưng Phát